Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc công an thành phố Hải Phòng, nhận tiền của người khác để chạy án. Số tiền nhận chạy án được xác định lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo nguồn tin, cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện ra việc nhận tiền chạy án, từ đó đã làm việc với ông Đỗ Hữu Ca. Trong quá trình làm việc, ông Đỗ Hữu Ca đã khắc phục số tiền nhận chạy án.